Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại với điện tử điều khiển nghe nhìn Hải Tuân thì à, thưa anh em thị trường cờ bạc bịp hiện nay à, đang rất là sôi động gần đến Tết rồi anh em đúng không anh em thì anh em hãy lựa chọn cho mình một cái dòng sản phẩm mà hỗ trợ anh em à, chơi bài bịp hiệu quả nhất đúng không ạ thì à, với bài lá thì à, anh em có thể đưa được bài hay không đưa được bài vào nếu mà anh em à, không đưa được bài vào đúng không ạ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm đây này một cái dòng sản phẩm mang tên là mỏ đổi bài cái dòng sản phẩm này sẽ giúp anh em tráo đổi bài một cách hiệu quả đây đây là một cái dòng mỏ đổi bài anh em có thể chế vào bất kỳ sản phẩm nào của mình à, thường thì mình sẽ chế vào ví này và ốp điện thoại hoặc là những cái ờ, ống tay áo đấy đây là một con mỏ mềm tại sao gọi nó là mỏ mềm anh em nhìn này rất là mỏng và gọn nhẹ có thể ốp vào nó chỉ là như một hai cái miếng vải ghép lại với nhau thôi thì nó sẽ rất là kín đáo anh em chơi nó sẽ kín hơn cháo đổi bài nó rất là êm thì uh, con mỏ này thì là mỏ <coughs> máy móc motor hoàn toàn êm này mỏ rất là nhỏ anh em nhìn bằng một cái lá bài độ mỏng thì cũng chỉ hơn lá bài một chút bằng hai cái tờ vải rất là nhanh anh em nhìn này. cháo đổi bài rất là ok Đấy. thì đây là con mỏ đổi bài anh em nào mà chơi thích chơi các dòng cháo đổi bài thì à, hãy sử dụng con mỏ đổi bài này rất là tuyệt vời đảo rất là nhanh đấy nghe thấy không ạ cháo rất nhanh đúng không vừa nhỏ gọn đơn giản dễ chơi đấy. không có gì nhiều để nói về con mỏ này đấy. đây là anh em không đưa được bài vào à, còn đưa được bài vào thì anh em sẽ chơi dòng sản phẩm nào đấy. khi đưa được bài vào mình sẽ chơi một cái dòng sản phẩm ở cao cấp đấy. anh em có thể sử dụng chính kính ngắt tròng này đấy. hoặc là máy đánh bài thì hôm nay video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một con cao cấp đó chính là con à, máy đánh bài CVK 500 thì cái dòng CVK 500 này <clears throat> là một dòng công nghệ đỉnh cao mới của năm 2021 để đánh rất là ok và hiệu quả nha anh em mình sẽ cho anh em xem mẫu mã con CVK 500 này nó là một con điện thoại hoàn toàn bình thường Đấy. đây là một cái mẫu điện thoại combo anh em lắp sim vào nghe gọi hoàn toàn là ok anh em nhìn này. không khác thì một con điện thoại bình thường nhé lắp sim và nghe gọi người ta có mượn máy anh em để ờ, nghe gọi để gọi điện thì cũng rất là ok luôn vì ờ, những con mã này máy này nó có một cái mã và chơi riêng thì chỉ khi anh em mà đăng nhập đúng cái mã đấy thì mới có thể vào chơi được người khác không thể biết được đấy. mã này anh em không chia sẻ cho ai thì không ai biết được cả đấy chỉ khi ấn đăng nhập vào thì nó mới hiện mã trò chơi ok đây mình sẽ đăng nhập lại cho anh em xem này Đó. anh em ấn đăng nhập vào admin và mật khẩu thì à, mình cung cấp sau bài tú lơ khơ này anh em mua máy mình sẽ <coughs> ba cây Việt Nam rất là nhiều trò chơi nhưng mà mình cài thì mình chỉ cài được ờ, ba trò thôi thì anh em hay lựa chọn trò thích hợp nó có thể chơi liêng ba cây sâm lốc mà với con máy này mình đảm bảo anh em là anh em chỉ cần chài liêm và ba cây thôi là anh em sẽ kiếm được rất là nhiều tiền rồi máy đánh chuẩn xác 100% ba cây Việt Nam các chế độ cài gần như là mặc định hết rồi anh em sẽ kết nối với một con tai nghe siêu nhỏ này tai nghe siêu nhỏ này chỉ nhỏ bằng hạt đỗ thôi thì anh em sẽ kết nối với nó và chơi mình cài gần như mặc định hết rồi khi nào anh em mua máy mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách cài cũng như là các mã cài như thế nào thì à, mình sẽ hướng dẫn anh em ok giờ mình sẽ lấy một bộ bài mã vạch cho anh em xem này đây là bài mã vạch nhé ngoài cái mẫu rồng vàng này ra bên mình còn rất là nhiều mẫu khác à, rồng đỏ kim cương rồi bài ca xanh rất là nhiều Đấy. đảo bài rất xanh chính này anh em nhìn cái khoảng cách của nó này Đấy. rơi bài ra là nó báo tốc độ rất là tuyệt vời đúng không ạ một hai ba năm nhà chơi mình luôn đảm bảo bài nhà mình là to nhất 9 điểm anh em nhìn thấy điểm bài không ạ 9 điểm này chuẩn xác 100% luôn 10 ván thì chuẩn cả 10 và trăm ván thì chuẩn cả trăm chỉ cần anh em đưa được bài mã vạch vào thôi nhé máy đang để máy là một con máy chưa mới nguyên chưa mua trò chơi mình đang để chế độ chơi thử mỗi lần chơi thử xong thì phải ấn trở ra và bắt đầu lại còn anh em đã cài đặt trò chơi mua một con máy cài đặt trò chơi thì đảm bảo anh em sẽ chơi được liên tục anh em ấn bắt đầu trò chơi này Đó. anh em có thể ấn thoát ra này đấy máy vẫn hoạt động bình thường nhé tắt đi anh em để một con màn hình đen như thế này ở ngoài thì đảm bảo người ta không thể phát hiện ra được đấy, anh em cứ để máy rất là bình thường ở trên bàn của anh em như thế thôi Đấy, máy báo một đúng không ạ là anh em sẽ đảo đi một lá lại tiếp tục lại cho anh em xem này đó máy báo 3 đúng không 1 2 3 đánh thế này không đánh được nữa thì thôi anh em ạ Đấy, rất là đơn giản 9 điểm Đấy chuyện chơi cài ván như thế này là anh em hiểu con máy này nó như thế nào rồi đúng không ạ anh em không thích để điện thoại ra như thế này ok nhiều sòng sới người ta yêu cầu anh em không được để điện thoại ra thì anh em có thể kết hợp với một số phụ kiện kèm theo như là ví soi bài hoặc điện thoại soi bài đây là mẫu điện thoại soi bài này anh em kết nối thì anh em sẽ cất cái con này đi anh em để cái này ra thôi Đấy. điện thoại đen trắng thế này thì người ta không chú ý đúng không ạ ngoài ra thì còn dòng đồng hồ soi bài Đấy và tiện lợi nhất thì mình nghĩ là anh em mùa đông như thế này anh em ngoài miền Bắc thì nên sử dụng ống tay áo soi bài Đấy. những dòng ống tay áo soi bài này thì khi anh em đeo vào ống tay này thì nhìn nó không khác gì một con áo của anh em bình thường nhưng mà anh em sẽ lợi dụng nó để à, soi Đấy. anh em đeo đeo vào ống tay thì không khác gì một con áo nỉ bình thường của anh em đúng không ạ Đấy. anh em sẽ lợi dụng nó để à, soi bài nó có một ống thật và một ống rẻ giúp anh em à, <coughs> đeo đều hai tay nhìn nó sẽ đỡ lộ Đấy, khi đeo đều hai tay thì nhìn nó sẽ đỡ lộn rất là tuyệt vời thì cách kết nối chơi con ống này cũng như là các dòng sản phẩm phụ kiện kèm theo thì mình sẽ hướng dẫn à, anh em ở một cái video khác Đấy, video này mình chỉ à, giới thiệu với anh em về con máy đánh bài này thôi cũng như là khả năng đánh bài của nó <coughs> thì anh em hãy nhớ là ấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo mình hướng dẫn anh em về cách kết nối các phụ kiện này nhé Đấy. thì uh, anh em còn gì thắc mắc và chưa hiểu thì có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới hoặc kết bạn Zalo với số điện thoại 0844 1749 à, mình sẽ hướng dẫn cho anh em Đấy, giải thích cho anh em mọi cái thắc mắc về các đồ dòng sản phẩm nói chung là các đồ cờ bạc bịp ngoài các mẫu à, về đánh bài lá này về bộ môn sóc đĩa hoặc là tài xỉu bịp cũng như là tất cả các dòng cờ bạc bịp trên thị trường tuân ma cao để cung cấp đến cho anh em nhé Đấy. anh em cần dòng sản phẩm nào thì cứ alo trực tiếp hoặc là kết bạn zalo với mình Đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.